Hôm qua em vừa nói em xong Chắc anh không nhớ Gái Huế ngọt ngào lắm em ơi Chứ có như chị đâu Một dạ hai thương MC có chồng chưa ạ? Mí chưa có chồng Mí có vợ rồi Mí chưa có chồng Chắc sắp rồi đó lấy xíu ba trắng ạ Ủa chẳng lẽ có vợ rồi phải có con à? Có vợ mà anh nghĩ có con mình niềm tin à? À em có 7 đứa rồi Một chó 6 mèo lễ xỉu ba chán mẹ mất đứa rồi mất con mèo còn năm con riêng còn trái là sáu đứa hiện tại sáu đứa anh bãi cháy là ở Quảng Ninh hả mọi người lễ tà ba đỏ còn cái còn cái bãi gì mà còn cái bãi gì mà bãi biển gì gì ta cái bãi gì mà ở ngoài biển nhưng mà người ta hay hay tới đó ăn gà 45 kg á mọi người là bãi gì một năm về quê mấy lần à? hay xui anh <laughs> nói chung cũng về nhiều nhiều ai hấp tứ như mình ơi chạng tứ xỉu đồ sơn đúng rồi nghề 45 đồ sơn <laughs> em có anh hùng ăn xong là toan mồm toan toát luôn em nghe bả biển đồ sơn đẹp lắm để cái dịp đi ra ngoài đấy thử chuyện sắp đuôi nữa hả mãi luôn sắp đôi <coughs> em ra đó làm lương cao lắm chê nha Em về em trồng rau nuôi gà anh ơi Em ăn gì xin vậy ạ? À? Ăn chuỗi Mà Chàng sách đôi này thì lé xíu trời wow đánh nhưng mà lé xíu ta cùng nhau đã làm vỡ trăng sao làm say ơi thân xa hoang tàn Vâng, anh thích là được Về đây Lắc thái cà phê hả? Đồng Nai không có cà phê mà anh Cà cao cà phê có hết Tiêu điều tiêu điều với chuối vài dòng nhạc kiến tôi có một người tôi thầm thương chẳng sắp đôi thôi là dắt em đi bài biển muốn lâm ký hả em nhắm em chơi lại không chị hỏi em câu thôi em nhắm chơi lại không anh chơi được thì cho em 10 con luôn trăm bốn trăm bốn bốn trăm năm mươi kg nhầm gần núi tạ tấn hay tạ ta quên mất tiêu rồi hình như em mới làm đẹp lại hả em đúng rồi anh em về em tiêm thêm hút môn nữ cảm ơn lộc anh húp em bằng niềm tin nè à? em anh đấu kiếm đó anh đừng như đừng như vậy thôi cái làm gì nữa đâu anh mà được làm con gái là mình vui rồi khiếp Sợ chưa? Thấy sợ chưa? không Anh Tâm, à, anh Tâm không được nói như thế Mơ ạ à. chặn tứ xỉu em cảm anh hùng anh nói như thế chả khác là anh đi chơi hết trơn anh đi chơi cái con đó đó còn một cái chuyện nữa anh em nhỉ hả lên không mà hết trạng không tứ nha mình ơi sắp hết like rồi nè chắc tầm ba bốn tay nữa là hết like rồi mọi người muốn bẻ chưa bẻ lẻ nhé lẻ bẻ ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương đi về nơi lòng chưa vẫn tơ vương mà má ơi lên tu tay cú luôn cả nhà ơi thi hạt ạ à. bẻ phát lên tứ luôn thi hạt nhé Trời ơi Lên tứ xỉu khỏi lộn lại luôn